Ờ, tôi ờ, xin thay mặt cho gia đình à, hai vợ chồng già tôi xin chân thành cảm ơn chị Phạm Thị Vân đã có tấm lòng thiện tâm gửi cho gia đình một món quà quý giá và đặc biệt trong nhân dịp đầu xuân năm mới tới này thay mặt gia đình thì tôi xin kính chúc cô và gia đình ở mình bên đó sang một năm mới rồi giàu sức khỏe hạnh phúc làm ăn Ờ, gặp nhiều may mắn và gia đình được an khang thịnh vượng xin kính chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe xin chân thành cảm ơn cô Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, Sau khi mà Giang à, đã ghi hình cho quý bác anh chị cùng toàn thể mọi người biết về nhà chị Chu ấy Thì Giang cũng uh, tranh thủ là mình về nhà để thăm gia đình và cũng xem lại cái công trình mà nhà vệ sinh của Giang hiện tại đang làm à, không biết là hoàn thành đến uh, bao nhiêu phần trăm rồi thì hôm nay là Giang về thì Giang cũng muốn uh, ghi hình lại cho quý bác chị cùng toàn thể mọi người uh, biết và Giang cũng nhận thêm được một cái tin vui nữa lại của cô Phạm Thị Vân ở bên Mỹ có gửi cho bố mẹ của Giang là một cái món quà là một cái tivi để uh, cho bố mẹ Giang là xem cũng là món quà là món quà Tết của cô là gửi bố mẹ của Giang rồi Giang cũng đã nhận được số tiền của cô rồi nhưng mà mình chưa đi xem mua tivi được thì hôm nay mình tranh thủ là mình cũng muốn là quay lại cái nhà vệ sinh của Giang cho mọi người cùng à, theo dõi và biết và qua đây thì Giang cũng à, xin à, chân thành cảm ơn quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người đã đóng góp ý kiến cho Giang trong quá trình mà làm thiện nguyện ở trên vùng cao và cách nhà Giang là một 100 hơn 100 cây số thì uh, cái con đường của Giang ấy thì Giang cũng uh, đã nhận được một số cái tin của các cô các bác các anh các chị là muốn ủng hộ thêm để tiếp tục làm cái con đường giúp cho bà con thì uh, có lẽ là vài hôm nữa thì Giang mới có thể lên làm được vì uh, Giang có bận một chút việc vài hôm nữa mình uh, phải lên uh, Hà Giang nhà người em của mình để ăn tân gia rồi ấy thì hôm nay mình về nhà là cũng muốn tranh thủ là thông báo với các anh chị cùng toàn thể mọi người biết là như vậy và qua đây thì Giang cũng thay mặt bố mẹ của Giang là gửi lời cảm ơn tới à, chị à, Phạm, cô Phạm Thị Vân ở bên Mỹ đã có món quà gửi lại cho gia đình Giang tổng số tiền là 9 triệu à, một à, 196 ngàn để mua cái tivi của anh chị nhé bây giờ mình sẽ vào phía đằng sau nhà Giang để xem cái nhà tắm của Giang hiện tại làm đến đâu rồi và khi nào thì sẽ hoàn thành chính thức Đây là trước mặt ờ, căn nhà của Giang Và Giang cũng nhận ờ, thêm được hai cái ờ, bao tải quần áo của chị ở trong Quy Nhơn có gửi cho bà con trên vùng cao bộ quần áo ấy thì Giang cũng đã nhận được rồi thì vài hôm nữa thì nếu mà lên trên mình tiếp tục thì mình mang số quần áo của chị uh, trong Quy Nhơn đã gửi cho bà con để gửi tặng cho bà con nhé thì uh, bây giờ mình sẽ dẫn mọi người ra đằng phía sau để xem căn nhà vệ sinh của Giang đã hoàn thành đến đâu rồi Bây giờ Giang sẽ à, dẫn à, các bác anh chị cùng toàn thể mọi người ra phía sau nhà Giang Em mình đang đi là bên ngách của nhà Giang thôi Đây, đây là phía đằng à, sau căn nhà của Giang Đấy, Trước mặt quý bác anh chị có thể nhìn thấy đó là căn nhà bếp của Giang nhé Ở bên cạnh là căn nhà vệ sinh đó và cái video đợt trước của nhà Giang thì cũng nhận được rất là nhiều cái comment của anh chị khán giả à, nói là nên xây cho bố mẹ à, một cái căn nhà bếp nó đàng hoàng một chút đấy thì thấy Giang đi giúp mọi người mà đến bản thân mình gia đình mình lại không giúp được gia đình mình thì Giang cũng à, chia sẻ luôn là trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng là tiết kiệm một chút cái tiền uh, YouTube của mình nhận được thì mình sẽ cố gắng là sửa cho bố mẹ làm cho bố mẹ một căn nhà bếp nó đàng hoàng một chút bởi vì là cái uh, tiền youtube của giang nó được rất là thấp Đấy, cũng chỉ uh, tháng uh, trung bình được cũng năm sáu triệu thôi Đấy, do là cái lượng người xem nó cũng ít đấy và cũng rất là nhiều khi các anh chị thắc mắc tại sao lại nhiều ít người xem vậy thì giang cũng uh, xin chia sẻ đó cũng có thể là mình uh, cái duyên mình chưa đến và đối với giang suy nghĩ thì uh, mình không không không sân si vấn đề hay ghen tị là kênh này nhiều người xem kênh kia ít người xem đâu vì từ lúc bắt đầu mình à, ăn chay ấy là và từ cái giấc mơ của mình ấy là bắt đầu là giang cũng không không, không so bì người này người kia và ai có nhiều ai có ít như thế nào thì giang cũng không không không để ý và mình nhận được cái gì và không nhận được cái gì đối với giang thì mình mình không không, không quan tâm cái điều đó đâu quý bác anh chị ạ và có rất là nhiều quý bác anh chị khán giả là nói giang rất là nhiều vấn đề nhưng mà Giang cũng không không ờ, suy nghĩ vấn đề đó đâu vì mình muốn là tâm mình phải là tinh và an thì mình mới có thể đi giúp mọi người được thì uh, trong căn nhà bếp của Giang thì các anh chị biết rồi là cũng không có gì cả đây trước khi mình vào nhà vệ sinh thì mình vào nhà bếp các anh chị cũng đã biết thì truyền thống của nhà mình vẫn là bếp củi à, cái bếp củi đây treo những cái đồ ờ, ấy khô này đấy, cái nhà bếp ga <laughs> mình vẫn đun như này đấy bên này thì <laughs> mình vẫn uh, chưa xếp gọn lại được đồ đạc nó còn rất là nhiều lùng cà lùng củng không anh chị ạ đấy cũng anh chị là thông cảm trong thời gian tới thì sau khi hoàn thành nhà vệ sinh mình cố gắng là sắp xếp lại cái nhà bếp hôm nay do là thợ là bận công việc là đồng áng này thời gian này đang chuẩn bị cấy mà nhà giang cũng vậy nên là rất là bận người nghỉ thì có gì ngày mai là mọi người sẽ lắp hoàn thành nốt căn nhà vệ sinh của Giang đây giờ trước mặt quý bác chị là căn nhà vệ sinh nhé của Giang đây hiện tại đã hoàn thành đến 90% rồi còn cái tét nước ở trên thì mình chưa lắp được Đấy, và bình nóng lạnh Đấy, quý bác chị nhé Đó, đây là trước cửa căn nhà vệ sinh giờ mình sẽ đi uh, vòng xung quanh để cho các bạn chị cùng toàn thể mọi người là theo dõi nó kỹ hơn đó đây đứng từ trên này của anh chị đây Cái tét nước là mình cũng xây bốn cái trụ cột lên rồi Và phía trên thì mình cũng sẽ làm một cái lớp chống thấm nước Đấy, Trên tầng mái Và trước cửa uh, vệ sinh là có một cái bóng điện này Bác anh chị này Đó. Và phía bên này anh chị có thể nhìn thấy Nó là một cái uh, Automat Đó Bật uh, nóng lạnh này Đó Đây là công tắc nhà vệ sinh này rửa này đó, nhà tắm này đó. điện ở trong này là bật trong này hết nha các anh chị mình sẽ bật lên hết cho các anh chị xem đó bây giờ mình đi xung quanh nhà vệ sinh của mình đó đấy là trước trước trước trước cửa căn nhà vệ sinh nha các anh chị nhá có cái nhà bếp uh, đang là bên cạnh phía bên này thì mình lắp ba cái vòi Nhất là một vòi để rửa rau này các bác chị này để rau, rửa bát này, đũa này Và hai này là hai cái vòi Một cái vòi nóng và một cái vòi lạnh Thì vì uh, nếu như vào mùa đông Thì uh, các cụ tay uh, uh, hay đau ấy Khớp nữa nên là mình uh, cũng đã bảo thợ là lắp thêm sang một cái vòi nóng ở đây Để sau này mình rửa bát Đây thì là nguồn nóng Lỗ thoát sàn ở đây Các anh chị nhé lỗ thoát sàn này, này cũng là lỗ thoát sàn là nước ống dẫn riêng và mình cũng trôn à, một cái ống dài sang phía bên kia đó chỗ này thì là khu vực rửa rau anh chị nhé đó đây trước cửa nhà tắm thì mình cũng làm một cái hiên nó rộng rộng như này và cái gạch này cũng là gạch chống trơn các anh chị ạ chống trơn để đi lại nó nó dễ hơn đó. đấy trước cửa nhà tắm bóng mình cũng lắp hết rồi mai nữa thợ sẽ vào ngày cuối cùng còn phía bên này đấy là phía đằng sau thôi sau nhà vệ sinh thì mình cũng lắp ống nước hết rồi Đó, lắp ống nước hết rồi Đó, hệ thống nước này cái ống ờ, mà nó trắng trắng như là ống uh, nước nóng đen này là tượng trưng uh, nước lạnh đấy là mai là thợ sẽ vào lắp nốt thế này và lắp xuống dưới này đó cảm ơn chị nhé nó là căn nhà tắm của mình nói chung là một năm mình đi làm thiện nguyện thì mới dành giúp được một chút mình giúp cho gia đình này thôi chứ còn bản thân mình thì cũng không có gì để giúp cho bố mẹ ở bên này thì ổ cấm điện để mình có thể sau này ấy mình lắp cái máy giặt ở đây đó bên này là ô thoáng mấy chị nhé đó là mình phải qua cho các anh chị biết là đã hoàn thành như này bây giờ mình sẽ vào bên trong mình ghi hình cho các anh chị cùng theo dõi nhá cái cửa này thì là cửa nhôm hệ các anh chị ạ là một mét vuông là một triệu hai của chỗ Giang ta lắp như này hai cánh cửa của Giang là hết 3 triệu và cái này là cửa đời mới này thấy mọi người bảo như vậy đó mở như này mở đẩy vào đó, ờ, đây là phía bên trong thì nó chưa hoàn thiện được các anh chị ạ chỉ được 90 phần trăm thôi đó ở phía phía bên trong thì mình thợ chưa lắp được mình cũng ốp lát hết nhà vệ sinh rồi bệnh uh, ờ, rửa của mình đây cũng chưa lắp được mai thợ sẽ lắp nốt nhé các anh chị đó. đây cây uh, hòn sen này thì uh, cũng đi riêng này chậu bệ thì mình sẽ lắp ở đây và cái gương mình lắp ở đây cái gương thì bên này thì mình sẽ ờ, làm cái móc quần áo treo quần áo Đấy. là tắm ờ, và bên này thì làm cái móc khăn mặt ở ống kem đánh răng để ờ, mọi người có thể đánh răng này khách à, đến nhà giang chơi thì có chỗ đánh răng rửa mặt Đấy, hệ thống bóng điện này các anh chị à. đây là khu vực nhà tắm mình không có bồn đâu các bác chị ạ tắm mình chỉ nóng lạnh nó, nó bình thường thôi cái quê mà là căn nhà tắm còn sang bên này thì là căn nhà vệ sinh trong căn nhà vệ sinh đây là bên trong căn nhà vệ sinh nha các anh chị ạ đây là căn nhà vệ sinh của Giang mình cũng ốp lát và gạch chống trơn đó đây cũng là bệ à, ấy đây bệ bệt các anh chị nha bệ ngồi đấy đó đây sẽ có một cái vòi vòi uh, à, xịt rửa con nhà vệ sinh à, mình chưa cái lắp mai thôi sẽ vào lắp đốt bắn khoan vào đây móc vào đây và cái ốp lát này là mình ốp, ốp nổi các anh chị nhé ốp, ốp chìm có nghĩa là bằng cái mặt này à, cái gạch này nó sẽ bằng nhau luôn này, các anh chị này là thợ làm ấy thì không ốp nổi như kia các anh chị làm ốp chìm cái bên này thế và nhà tắm cũng vậy đây thì mình sẽ lắp cái cái giấy vệ sinh này đi vệ sinh đó con nhà tắm rộng thì là một mét hai các chị ạ rộng con nhà tắm này một mét hai đấy thì, ờ, đây là căn nhà tắm đây, nhà vệ sinh đó thì hiện tại cũng đã hoàn thành đến gọi là 90 phần trăm các anh chị ạ còn 10 phần trăm nữa là mình lắp nốt cái bình ờ, nóng lạnh đấy là, tét nước nữa là là xong với anh chị nhá đấy mặt ngoài này thì mình láng phần này đấy chung mình cũng uh, cố gắng là sẽ hoàn thiện nó, nó tốt nhất Và qua đây thì giang cũng uh, rất là chân thành cảm ơn à, quý cô bác anh chị khán giả đã luôn theo dõi và đồng hành tin tưởng kênh à, để có thể là um, Giang à, cố gắng hơn trong thời gian tới để, để giúp những à, gia đình những hoàn cảnh khó khăn à, nếu như không có cô bác anh chị khán giả xem mà chia sẻ thì chắc chắn là Giang cũng không thể làm được và Giang cũng nói thẳng à, và nói thật luôn với anh chị là sự thật hay mất lòng Giang cũng chỉ là một người cầu nối thôi và mình giúp được bà con một phần nào đó thôi mình cũng không thể giúp cho bà con được vì bản thân mình kia làm ra cái kênh của mình nó cũng ít uh, so với thu nhập của mình nên mình cũng phải tiền xăng tiền ăn ở đi lại nhưng mà cũng anh chị cũng đã hiểu và thông cảm cho Giang nếu mình làm ra nhiều thì chắc chắn là mình cũng sẽ giúp bà con nhiều theo cái khả năng của mình thôi các anh chị ạ qua những à, thước phim mà Giang chia sẻ tới à, quý cô anh chị cùng toàn thể mọi người thì à, Giang cũng xin thay mặt gia đình bố mẹ Giang là gửi một lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất tới cô Phạm Thị Vân đã có món quà gửi cho bố mẹ Giang à, kính chúc Giang xin kính chúc cô và đại gia đình cô luôn luôn mạnh khỏe bình an và gặp nhiều may mắn thành công hơn cuộc sống không những mà cô Phạm Thị Vân thì Giang cũng muốn kính chúc quý cô anh chị mạnh thường quân à, khác cũng như là quý thính khán giả đã luôn luôn tin tưởng kênh và chọn kênh là người bạn đồng hành trong quá trình mà Giang đi giúp à, đồng bào khó khăn những mảnh đời éo le bất hạnh và cũng mong rằng trong thời gian tới của anh chị à, mạnh thường quân trong và ngoài nước cũng như là quý thính khán giả là tiếp tục đồng hành với Giang trên con đường Giang đi làm thiện nguyện có lẽ là video ngày hôm nay của Giang cũng xin phép được khép lại ở đây à, xin hẹn cứ các anh chị cùng toàn thể mọi người là ở video tiếp theo ngày mai thì giang sẽ cố gắng là ghi hình xem à, thợ hoàn thành và mình à, à, gửi số tiền công thợ mọi người làm sau đó mình à, tiếp tục công việc của mình là đi thiện nguyện à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cứ các anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo